Và dưới ghi là điện thoại Xiaomi Redmi K20 Pro 855 Plus Đấy, K20 Pro và sử dụng 855 Plus Đấy, RAM 8GB, ROM 128GB Tiền cơ hội chỉ có 2 triệu 890 thôi Và mình đúng là mình thanh toán 2 triệu 890 90. Không mất đồng phí nào Không mất đồng phí ship nào, chỉ có 2 triệu 890 là rất là hay Hello, hello, xin chào anh em Vâng, mình đang có một chiếc uh, Redmi K20 Pro ở đây nhá. Thì uh, thực ra là cái phiên bản này ờ, phiên bản điện thoại này thì rất là nổi tiếng rồi. Nói đến Redmi K20 Pro thì anh em nào mà dùng Xiaomi đều biết và đều uh, có thời gian đã từng mơ ước để sở hữu sản phẩm này bởi vì bản thân mình cũng vậy. Thì uh, hiện tại sản phẩm này thì nó không còn sản xuất nữa và bây giờ nó ra K30 Pro rồi. Mà tại sao bên mình có những sản phẩm này thì thực ra là đây là những cái sản phẩm tồn kho còn lại thôi. Giá thì bây giờ bên mình bán là hơn 6 triệu nhưng mà không phải là mình quảng cáo sản phẩm này đâu mà thực ra mình không còn nhiều đâu mình chỉ còn một vài cái thôi không còn phải không không phải là còn nhiều để phục vụ cho anh em mua số lượng đâu Thế nhưng mà mình muốn làm cái video này để cảnh báo anh em về cái tình trạng mà hiện tại hiện tại bây giờ đang đang lừa đảo rất là nhiều ở trên uh, Facebook và dựa vào những thương hiệu uy tín ví dụ như là Shopee hay Lazada để lừa đảo những người tiêu dùng ấy với những sản phẩm này bên mình bán gần 7 triệu Cụ thể bây giờ là cuối tháng 7 năm 2020 mình đang bán cái sản phẩm này với mức giá tầm khoảng 6 triệu 750 nhưng ở trên Shopee hay là à, nhưng ở trên Facebook ấy thì đã có rất là nhiều cái bài quảng cáo như thế này này. Đấy nhá, nó dựa trên ờ, uy tín của thương hiệu Lazada. Đấy là tên Facebook sẽ được tài trợ có nghĩa là người ta đã chạy quảng cáo cái này để người ta cho anh em được xem, được nhìn thấy, được thấy sự hấp dẫn của họ và anh em có thể đặt mua. Nhưng mình chắc chắn một điều đây là lừa đảo anh em nhé bởi vì cái sản phẩm như thế này bản 6 ghi mình mới bán đến mức giá vẫn là 6 triệu 750 nhưng ở trên này hiện tại đang quảng cáo này anh có thể nhìn thấy nội dung thường thường nó sẽ như này này ra mắt Redmi K20 Pro thực ra ra mắt lâu rồi đó tại Lazada chỉ còn 2 triệu 890 nghìn đồng chỉ dành cho 199 số điện thoại may mắn nhất đó anh em đọc thấy hấp dẫn không máy full box full phụ kiện bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày tại tất cả các cửa hàng trên toàn quốc đó cái lời quảng cáo là như vậy miễn phí giao hàng trên toàn quốc và đừng bỏ lỡ cơ hội này thì khi kích vào đây thì chúng ta sẽ vào được một cái landing page đó đó ở trên này nó quảng cáo rất là hoành tráng ở đây đó thời gian là giảm giá này chỉ còn 12 à, tiếng nữa thôi thực ra là cái bài này nó quảng cáo rất là nhiều ngày rồi nhưng mà mình vẫn thấy nó báo như này nhưng thực ra là anh em thoải mái cơ hội anh em mua thôi thì mình biết chắc chắn là nó sẽ lừa nhưng mà nhưng mà mình sẽ mua một cái về để mình ờ, làm cái video cho anh em xem ok mình sẽ đặt nhé đó mình sẽ đặt này đó để xem là khi mà mình nhận được hàng thì nó sẽ là như thế nào để cho anh em xem cụ thể luôn đó ok mình sẽ đặt này đó mình sẽ chọn sản phẩm là uh, ờ, K20 Pro màu xanh màu xanh đi xem nó sẽ gửi như nào nhé ấn vào mua ngay này đó ok là bây giờ mình đã đăng ký thành công rồi để chút nữa xem là nó sẽ gọi điện tư vấn như thế nào nhé đấy để mình sẽ sẽ sẽ trả lời còn nếu mà trong trường hợp mà nó phát hiện là mình là cửa hàng tại khác thì có lẽ nó không gọi đâu để chút nữa thì mình sẽ đăng ký thêm một số khác và mình sẽ có cái cuộc gọi ghi âm mà mình sẽ cho anh em xem luôn và khi mà mình nhận mình nó đồng ý mà giao hàng cho mình ấy, mình nhận được sản phẩm ấy thì mình sẽ bóc ra và review cho anh em xem luôn đó anh em chờ mình nhá anh em nhá thì uh, có đăng ký và chờ điện thoại có đấy chờ mãi không tới điện thì mình chắc nghĩ là chắc là mình hết cái suất 199 rồi thì đợi được một hôm thì mình có tin nhắn lại như này đây các em mình đã nhắn tin lại nhá à, xin chào đây là cái gì em anh anh nhận đã ok ok thì là mình bỏ hai quá anh cảm ơn đó kia thế là nó xin địa chỉ để uh, nó ship cho mình thì mình cho địa chỉ như này à, ờ, thế nó bảo là trùng khớp rồi đấy thì mình hỏi là nó có đường link ở trên lazada để mình đặt hay không thì mình đặt trên lazada thì vấn đề gì thì mình khiếu lại lazada là người ta sẽ hoàn tiền cho mình đúng không thì nó bảo nó không thế mình cứ bảo là như vậy thì mình không yên tâm lắm thì nó bảo là đây là ưu đãi cho khách hàng quan tâm Lazada trên Facebook thế nên là không có mà chỉ chuyển hàng thôi bởi vì nó sợ là đặt lên đưa lên trên Lazada thì nhiều người đặt đấy đó, thì mình hỏi là có vấn đề gì sao thì nó bảo là dạ ờ, sản sản phẩm bên em H&M thì ờ, được một được một 30 ngày nếu có lỗi và được bảo hành 12 tháng trên ờ, toàn quốc đấy nên cho mình yên tâm bảo hành 12 tháng tất cả cửa hàng trên toàn quốc mà không biết là cửa hàng nào mình quên mình không hỏi mình chỉ bỏ ô hay quá thì gửi và mình cảm ơn đó bây giờ là mình và mình sẽ chờ xem là mấy hôm nữa mình nhận được sẽ là như thế nào đó chắc mất vài hôm rồi nó gửi cho mình thôi ok ok chờ đợi và xem nào nhá đây anh em ạ đó sau khi uh, ờ, 4 ngày thì nó về này 4 ngày mình chờ 4 ngày thì nó về đây đây đấy, đấy có tem biêu bước đầy đủ thông tin đây tên hàng thì uh, shopee mà thực thực ra là mình mua của lazada mà lazada voucher mà tại sao lại shopee nhỉ đã thấy có màu mẹ là nhiễm nhuốm màu ảo rượu ở đây rồi đây trên đấy thì không có mã đơn hàng không có mã đơn mà không có mã đơn hàng luôn đơn vị ra hàng à, ra hàng tiết kiệm ở đây đó nhưng thực ra mình cũng không nhớ là mình nhận của ai chỉ biết là về cửa hàng thì các bạn ở cửa hàng các bạn nhận cho mình thôi địa chỉ ờ, thì là từ shopee giảm giá địa chỉ này là địa chỉ của shopee rồi số điện thoại shopee đây đó của mình đây đó bạn thấy không đây địa chỉ của nhân đây trên nội dung sản phẩm tôi ghi là điện thoại Xiaomi Redmi K20 Pro 855 Plus đấy K20 Pro và sử dụng 855 Plus đó RAM 8GB ROM 128GB tiền tu hộ chỉ có 2 triệu 890 thôi và mình đúng là mình thanh toán 2 triệu 890 90 không mất một đồng phí nào không mất đồng phí ship nào chỉ có 2 triệu 890 rất là hay đây hộp thì đóng gói rất là cẩn thận đây nhá rất là chắc chắn anh em nhá đó hộp chắc chắn lắm đây trên này có cái tem niêm phong hàng dễ vỡ này băng keo niêm phong đây thôi mình không quan tâm băng keo mình chỉ quan tâm bên trong như nào thôi rạch nhá à. đấy để cho anh em xem là liệu nó lừa như thế nào liệu là có mua được hàng chuẩn với giá rẻ hay không nghe đó à, cũng hộp màu tím của k 20 rồi và rô rồi à đấy cũng hộp k 20 và rô đàng hoàng đấy anh em nhìn đó hộp vẫn còn dán đi lông đàng hoàng k 20 pro đây tám luôn khiếp chưa anh em thấy khiếp chưa số như mày ở đây đây bóc hồ ra xem nào nhá ok bóc ra xem nào đây đó à nghe kể cũng ghê thật đây ui đựng trong túi lông là hoàng à nhìn nó khác khác anh em ạ <laughs> nhìn nó nhìn nó thấy có gì nó khác khác rồi đó nhìn đâu camera ở giữa đéo phải cai 10 euro đó tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời đấy phụ kiện đấy để máy thằng bên nhìn thì biết máy gì rồi nha đúng không anh em một chiếc máy cũ mà không phải K20 luôn nhìn rất quen đó đây phụ kiện đây một cái cáp màu đen buộc dây nịt đầu micro USB mẹ K20 Pro đầu tai xi một củ sạc này củ sạc không phải của Xiaomi rồi à củ sạc của Samsung đàng hoàng đấy anh em thấy chưa đây máy ở đây không biết có lên hay không vâng đây là một chiếc Redmi Redmi Note 4 chiếc này mà bây giờ mua cũ chắc chỉ hơn triệu hơn triệu thế mà các vị quảng cáo là như này tí thì em sẽ nhắn tin phản hồi xem có nói gì hay không đó đó bây giờ em sẽ mở nguồn lên nhá à, mở xem có lên được không không lên nguồn thì bỏ mẹ à rung rung rồi rung rồi rung rồi à unlock luôn đây là một chiếc Redmi Note 4X cũ máy này giờ chắc mua chắc chỉ hơn triệu em không thể bán có bên nó chào em ờ, bán chiếc này đâu nhập vào tầm khoảng một triệu hai triệu ba gì đấy để bán nó khoảng triệu rưỡi triệu bảy nhưng mà em không nhập nhập làm cái gì đâu bởi vì đây những hàng này mà cũ ngoan thì không sao nhưng cũ là hàng dựng thì cũng hơi mệt đó các bác thấy không đó, giá rẻ các bác anh nhá Lazada Shopee giảm giá đấy quảng cáo Facebook ở ầm ầm lấy toàn thương hiệu nổi tiếng thôi em chắc chắn một điều luôn đây không phải Lazada mà cũng không phải Shopee luôn đây là người ta dựa vào những uy tín của bên Lazada Shopee người ta bán thôi đó nên các bác lưu ý nhá đó, cái này thì sản phẩm này thì em cũng không phải trải nghiệm và review rồi đâu bởi vì đây là một sản phẩm với mức giá rất là rẻ mạt và tất nhiên rồi không xứng đáng để cho anh em mình ờ, mình mình mình mua rồi với cái mức giá 2 triệu 890 đó đó là một lời cảnh báo như thế anh em nhá đây nhá ngoài lề anh em thì nhìn thấy này đây nhá anh em có thể nhìn thấy nhá ngoài cái sản phẩm K20 Pro thì rất là nhiều sản phẩm khác này trong đó này có thể thấy là A51 này đấy giá 2 triệu 990 này em thấy hấp dẫn không nhiều lắm nha nếu mà cứ trượt đi nhá nhiều cực kỳ luôn đây K30 Pro này giá là 3 triệu 490 này đó K30 Pro thì hiện tại bên mình đang bán với mức giá là 8 triệu 350 nhưng ở đây họ bán với mức giá chỉ có 3 triệu uh, à, 490 thôi và cũng là chỉ dành cho uh, à, 190 khách hàng đầu tiên đó rất là rất là rất là nhiều bài quảng cáo nếu anh em lên trên à, Facebook thì anh em lướt rất là nhiều luôn đây nhá lại có một cái kênh nữa là Lazada mua sắm thông minh này Galaxy Note 10 Plus 5G uh, với mức giá chỉ có 4 triệu 450 đó anh em thấy như thế nhá đó tất cả anh em kích vào thì đều ra sang một cái landing page và anh em à, sau đó nhập số điện thoại và các thứ thì họ sẽ lấy số điện thoại của anh em gọi điện đó đây và đấy là có một chiếc K30 Pro lần này sẽ là Shopee Shopee giảm giá cực sốc đó đó anh em mình thấy nhá nó sẽ sẽ thường xuyên chạy vào quảng cáo nếu anh em thực sự có vấn đề là quan tâm đến điện thoại thì nó sẽ báo màn hình của anh em và những sản phẩm này ấy, à, anh em mua thì tất nhiên rồi cũng như vừa giờ video trên mình trình bày đấy anh em sẽ gặp phải trường hợp như mình mình đã mua chiếc K20 Pro và bị như vậy à, anh em lưu ý nhá lưu ý là cẩn thận à, trong cái trường hợp bị như thế nhá và anh em xem clip này mà anh em thấy hữu ích và hay thì anh em có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết để cảnh giác cho mọi người anh em có thể cho mình một like để ủng hộ mình subscribe kênh youtube của mình để đón xem những clip tiếp theo về cái mua sắm công nghệ cũng như là cái mà hướng dẫn chọn mua cho anh em yên tâm đó cảm ơn anh em xem clip nha chào và hẹn gặp lại anh em